mình thấy à, lâu năm rồi nó bể ra rất là ớn luôn nó giống như một cái thành vậy đấy thôi chứ dạ. ôi chiếm toàn chân ôi trời đấy mọi người cần sơ xé một phát là quẹo dịch quẹo chân liền tàu này gọi là tàu pháo đài hay là gì chú hay à, tàu lô cốt cái này là con không hiểu gọi là cái gì luôn Ê, chào tất cả mọi người đến với video tiếp theo của ờ, TBL Hiện tại là TBL ờ, đang rong rủi tìm kiếm những cái ờ, nhà hoang, khách sạn hoang Thì tình cờ TBL gặp được một cái tòa, lâu đài, biệt thự, bỏ hoang à, Trên đường này thì TBL đã tìm cách đi vào nhưng mà thấy các lối đi đều biết lại hết rồi Thì bây giờ TBL sẽ đi kiếm một người uh, địa phương ở đây và nhờ họ hướng dẫn uh, ờ, TVL cùng mọi người đi vào đây xem khám phá ở trong đây xem có uh, thể phát hiện được những cái uh, tâm linh hoặc là những cái uh, quyền bí gì ở bên trong đây nha mọi người dạ chú cho dạ, con hỏi thăm xíu chú cái ờ, công trình này lúc trước là cái gì chú? chú không đâu không biết nè cái gì ở đâu á? cái công trình này nè à, quả hòn nè cái này thì hôm nay trên đi dạ theo trường đó một mùa biển rét á rét bay ba mươi đế rét ba mươi đế hả chú dạ. Ôi, cái ông ờ, khi ông ở làm ờ, ông trưởng tàu là bình thuận ban đêm ông hay thường hay lên nghỉ dạ. ra qua bồ đây giờ là người ta đóng bản này dạ giờ cái này là bỏ hoang ha chú mọi người là bán đâu cho huyền rồi gì đó dạ ừ tại nhà thì bỏ quá dạ ta thì như có chủ đấy nó bán nó ba chục tỷ cái đây mấy năm rồi dạ. thấy cây cối là mọc um tầm luôn ừ. đâu có ai ấy đâu cách đây mấy năm mới có đất đông thả của người nó Dạ. họ làm cái công trình à, họ làm cái trường à, trường chỗ trí cục thuế thì họ mướn dạ. Thế sau họ à, xong công trình là coi như nhà này thành nhà hoang luôn dạ. bây Thế giờ có Một gì đâu đâu anh còn có người đâu thì thoảng đến quả cứ thì, thì chắc là chủ nó mua chứ đó dạ những người ở đâu có đâu nghe mấy bao mượn chỗ đấy ở nghe ban đêm toàn gặp mã quỷ chứ không à Gặp ma nhiều không hả chú? Bảo là nghe ở đóng được chứ khoảng vài ba người thì chắc đèo thang ra mở hết. À. Đó, ở đây từ hôm kia giờ đâu phải gì cũng quá. Thôi làm công trình ở đâu kia dân ờ, họ dạ. làm thờ hô họ lại đây họ mướn này giờ con muốn ờ, vô trong đó tham quan khám phá hả chú? Cách, cách năm rồi Bây giờ đường này nó bị hết trơn nữa sao đi được? Dạ Ừ Phải đâu, tôi mượn cho công nhân vào trong trường nó nằm nghỉ mấy giờ mấy bây giờ đi phía sau coi chỗ nó thấy không này chứ mình đi đâu sau đâu phía sao được không chú bố đại rồi gì đâu mà còn trách phía sau xin chào tất cả mọi người thì uh, à, TBL hiện tại đang ở khu phố 7 thị trấn Gia Rai tỉnh Đồng Nai huyện Xuân Lộc huyện Xuân Lộc thì uh, mình uh, tình cờ đi ngang qua đây và gặp phải một cái uh, pháo đài bỏ hoang rất là lớn luôn phía uh, bên này nè mọi người đây rất là lớn luôn thì à, mình cũng không có cách nào để vô hết và tình cờ mình gặp một người địa phương là chú ở đây à, thì à, trong cái video này chú sẽ đồng hành cùng với à, TBL để đảm bảo sự an toàn cho cả hai chú cháu và mọi người cũng bớt sợ nha rồi mọi người hãy à, đồng hành cùng à, TV cho hết à, video này nha dạ thưa chú ờ, hồi đó con nghe ở đây có ờ, người bảo là có có ma không có dám ở chỉ đông người mới dám vô đây ờ, thật không chú chú nghe hồi nội lai vậy thôi dạ ý là lúc đó là chú nghe họ nói là có ma có quỷ rồi phải không ừ dạ thì bây giờ bởi vì là hồi được họ làm công trình ở đâu chi chi quốc thủy, á dạ là họ mượn chỗ đấy họ ở mấy yeah. Dạ. mà cũng mấy chục người là. dạ ừ. chứ họ thì đôn đoán mấy chú nghe chú đâu chứng kiến đó. dạ ừ, ừ. bây giờ chú cháu mình cùng ờ, đi ờ, khám phá đây coi xem nó rùng rợn như thế nào nha thế non để người đi đâu ừ. dạ khuôn bên đây nó còn hẹp chứ đâu rồng đâu con dạ đó. Ừ. giờ hai chú cháu mình sẽ ờ, đi khám phá nơi này chú ơi chú bên đây con thấy có cái bàn thờ này phải không chú bên, à? bên, bên đây nè con con muốn leo lên đến con leo vào dưới đó dạ đấy con gạt con việc mà này không chú wow ở đây có bàn thờ nè mọi người bàn thờ thổ thần thổ địa luôn á ờ. sao có bàn thờ chỗ này vậy chú có thì có bởi vì họ họ cũng cũng theo cái tâm linh đúng không dạ ừ họ thôi vậy à? đây đây vậy chú cầm cho con đốt uh, cây nhang được không chú được lên chú cầm thì uh, không biết quyền là có đốt được không chú thì mình tới đây thì mình sẽ ờ, thắp một nén hương ừ. cho những người uh, đó thân tài thân địa dạ con à, đến đây thì cũng à, mục đích để à, khám phá nơi này mong các vị cho phép con khám phá nơi này hay như đã không? mình đi chút ừ nó có mình leo lâu thì đi đường đây đi chú mình đi, chú với con đây mình đi ra vừa thì mình đi sau dạ ừ. chú chú chú trong trong trong cái phòng này thấy sao tối thui chút rồi lâu rồi họ không ở thì nó hóa phế là tới dạ ừ. để để để để con mở ờ, cái đèn lên thử không có đem theo đèn nữa chứ có thể nó múc mùi nó hết rồi nè không dạ. có người ở thì nó về thôi dạ một cái nào mọi người mối á này mối nè dạ. thì bây giờ mình sẽ ờ, đi vào bên trong xem thử như thế nào nha có cái người vừa ra xong ngồi đó dạ đưa đưa rửa cháu cũng sáng à múa hết rồi mọi người nè mọi người mối hết rồi nhìn cái ờ, hình của cái mối này nhìn rất là ớn luôn nha mọi người nhìn rất là kinh dị luôn sợ lạnh người nha mọi người để trên đây đây dạ. đây một hết à một hết một hết cả nhà mối nè con mối nó chạy ra này. rồi bây giờ hai chú cháu mình cái ờ, cổng trên đây nhiều nhiều tổ thờ rồi không được họ làm là cái tòa tụi chúng ta quân đội đấy của người đấy dạ ừ ừ, ừ. nhìn vào đây cái móc hồn của chú ở đây ngôi tu lớn họ ở à à, lúc trước là tù nhân ở đây rồi người ta quỷ hai chú à, ừ, ờ, nhìn cái mất hồn luôn chú món tưởng ờ, nhìn qua là tưởng bóng người không à ừ. nhìn rất là sợ luôn đây là được à, đây là có một tu em mà dạ có tuyển với giải báo cái minh thuận đó dạ ừ. đây là việc rất là nhiều họ chuyển cái đó họ chuyển đến minh thuận đây huyện đăng tấn dạ giờ chú cháu mình đi à, khám phá mình lên đó mình lên đó mình ra mình chỉ đi một vòng thôi chú mình đi một vòng rồi mình lên nha chú thôi nếu mà một mình con mà vô đây là con không dám vô rồi à, chú nhìn thấy rất là ớn lạnh luôn mấy tay ở đã xá đến mà đúng không dạ xá đến thì ờ, nó ngờ nó dạ lúc, trước là trong đây là giam phạm nhân phải không chú phạm nhân thì không có doanh trại dưới này dạ ở phía sau đây bên đây là nhà của của dạ. của ông sếp ở ờ, dạ. còn cái nhà này của bên em của ông sếp này dạ. tự nhiên à, ba chuyển đến chỗ khác có cái nhà ông trong ở bên kia dạ giờ mình đi vô đây chú tự nhiên ờ, con bước vô đây á chú tự nhiên con cảm giác nó run run cái chân á đi ừ. không muốn nổi luôn á dạ. rất là lạnh lẽo luôn ừ. cảm giác rất là sợ luôn mọi người chú đi xa chú, chú cùng qua thôi đúng không dạ Ừ, đây mọi người nhìn có một bức tranh rất là lớn luôn ở trong cái phòng phòng đây gọi là cái phòng ở của một phu nhân của một vị ừ. tướng ngày xưa nha mọi người vừa trong bến này em vừa ông, ông, ông cửa trại dạ thì bây giờ mình à, sẽ tiếp tục cùng chú đi một vòng xung quanh ở đây ờ à, ờ à, nổ gai ốc luôn mọi người ờ à, nổ cái ốc luôn chú không à. là mọi người đây là ổ mối mọi người ổ mối là ổ kiến chú ổ mối ổ mối thôi đây là ổ mối mà mọi người trời ơi rất là ớn lạnh luôn nhìn vô là thấy mới bước qua cái cổng nhìn thấy cái là sợ luôn mọi người không hình như ở đây là nó rất là ẩm ướt luôn cho nên là mối một ở khắp mọi nơi luôn mọi người nè những cái cây này bị à, mối này hết rồi mọi người ờ. mùa này mùa mưa mùa này cũng lên làm đấy lắm mùa này mùa mưa mọi người cho nên là càng thêm ẩm ướt nữa mình đi vô đây thì mình cực kỳ sợ nó sập luôn mọi người ở ngoài nhìn thấy rất là ớn luôn những cái cây gỗ này bây giờ cũng ờ, còn nè mọi người đây cửa này chắc nha mọi người cửa này chắc nhưng mà mối nó ăn không nổ nè ờ, dạ rồi bây giờ mình ờ, sẽ cùng mọi người đi nhìn ra ngoài ra bếp này. phía sau nhà bếp nha mọi người wow rồi cái nhà bếp này nó hoang tàn dữ ta rất là hoang tàn luôn mọi người thời điểm đó còn hoàn cảnh giờ hồi than gá các việc ôi cái nhà bếp này cực kỳ hoang tàn luôn cả nhà ơi dây leo rồi nè ngói rồi nè sụp đổ nát hết luôn rồi nếu mà cái này mà vô trong đây một mình thì nỗi sợ nó nhân lên gấp Đúng. bội lần nha mọi người trong đây có có rắn rít vô lắm á trong đây có rắn rít rất là nhiều luôn nha đi cẩn thận nha sợ nhất là những cái uh, rắn, hổ rắn hổ nha mọi người chứ không phải giỡn đâu nhìn cái cảnh nhà bếp này rất là hoang tàn luôn bây giờ mình sẽ à, đưa mọi người vào trong cái khu bếp này mỗi một khắp mọi nơi luôn nha mọi người wow trời ơi nhìn cái khu nhà vệ sinh này rất là ẩm mốc luôn đây đây là một cái uh, ừ. kiến cắn mọi người ơi cái rễ cây á mọi người cái này mà ban đêm mà vô mà nhìn một phát là coi như là hết hồn luôn á ớn lạnh luôn á rất là sợ luôn bây giờ chú cháu mình sẽ à, di chuyển qua một cái à, ôi trời còn đi ra vườn đang được mà đi vòng trở lại đi vòng trở lại đi chú đi ra vườn này cảm giác uh, sợ rắn lắm mình sẽ đi ở trong nha mọi người đây là quan cảnh ở bên ngoài nè mọi người cái kia là cái hồ à, để bơi phải không chú hồ nuôi cá hồ nuôi cá mọi người hồ nuôi cá hồ nuôi cá có một cô gái đang ở giữa cái hồ nha mọi người một thiếu nữ đang ở giữa hồ rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau ôi kiến nó cắn con chú à cá với nước cá bây giờ mình sẽ à, đi tham quan qua bên phía bên này ôi trời kiến cá ghê á Ôi, ở trong đây có chai nước nè chú Vậy là có người vô đây phải không chú? Cũng có những à, người vô đây nha mọi người Như còn những cặp, à, cặp cái gái á Trai gái rồi vô đây Ừ, kiến nó, nó, nó, nó, nó bò khắp mọi nơi luôn à, Mọi người trắng dữ người ta à. wow. bây giờ mình sẽ ờ, leo lên đây được nè leo lên đây trước ha mà ờ, chú ha cùng lên trên đây để mình ờ, review trên này nha mọi người ừ kiến nó trắng là mọi người thấy rong không gông này à, mình mình nên đi cẩn thận nha để nó rất là trơn luôn phía bên cạnh nè phía bên cạnh là những cái à, hốc thông gió à. ừ yến trắng ghê luôn á đi mình hãy lên lên xuống thủ cái kiện cản bên siêu chứ dạ hồi nãy là hình như là mình đạp vô cái ổ kiến á mọi người ôi mình đi mình đi trên đây có sợ nó sập xuống không chú không ờ, trơn lắm nha mọi người nè lá cây trải nè ừ, trơn trơn lắm mình phải đi cẩn thận nha đi cẩn thận nha chú ôi nó không có hành lang luôn cho nên rất là cẩn thận chỉ cần trượt chân một cái là xác định luôn nha mọi người đây thì bây giờ chúng ta đi lên trên này thì dòm xuống cái hồ hồ nước có thiếu nữ đang ờ, đang tắm dưới nha mọi người đây nước thiếu nữ đang tắm nè mọi người đấy mọi người rồi tiếp tục à, đứng trên đây nhìn xuống nè mọi người giờ mình sẽ à, tiếp tục đi nha chú đi qua phía bên kia nha lên cái lầu bên kia luôn hay sao nó còn à, một lầu hai lầu nha mọi người bây giờ kiến cắn tbm rất là nhiều luôn hình như giảm lên cái à, tổ kiến hay sao á rất là trơn luôn Wow Là mọi người Rong là không thấy không Mang cái dép này nó không có cái ờ, độ bám á mọi người Nè Nó trưng lớn à Cho nên mình đi hết sức là cẩn thận luôn Giờ mình sẽ bước vào phía bên trong nha Xem thử ờ, chỗ nào mình chưa review cho mọi người xem Thì mình sẽ ờ, review cho mọi người xem nha nghe nói đây là trại giết bỏ hoang rất là nhiều năm rồi bây giờ à, bỏ quen không có sử dụng nữa giờ mình lên lối này hả chú oh, bên đây là một cái à, nhà vệ sinh thì phải mọi người rồi giờ mọi người cùng à, TBL tiến lên lầu nha đây chắc mở đèn quá đây chúng ta sẽ à, cùng nhau lên trên lầu nha mọi người đầu tiên là ập vào đây thì chúng ta sẽ thấy một cái bức tranh về một ngôi nhà và bên kia là một cái tòa lâu đài thì cao đây là bức tranh nha mọi người đó rồi chúng ta sẽ tiếp tục à, di chuyển qua phòng bên này wow. rất là lạnh sóng lưng luôn chú vô đây là lạnh người luôn á rất là u ám luôn mình sẽ à, bước sang cái phòng tiếp theo mình sẽ gõ cửa ba cái nha mọi người và mở cửa ra và dạ cái cửa chừng đó một nha mọi người nó sẽ sập xuống mình giờ mình sẽ ờ, ra ngoài đây ra ngoài đây để xem thử đây là một cái eh, ban công nè mọi người và bên kia là mình nghĩ à, bên đây mình nghĩ là một cái lầu gác cái lầu gác gì đó còn đây là một cái ban công mọi người có để ý à, đứng ở đây có thể mình quan sát được à, hình như là ba phía luôn một phía trước một phía sau và phía bên hông này để những người trong coi ở đây người ta dễ dàng trong coi á mọi người thì mình suy nghĩ là vậy tiếp tục chúng ta sẽ bước vào trong đây qua cái phòng bên này phòng bên này cũng ờ, trống trơn hết mọi người riêng phòng bên này thì nó có một cái bảng nè mọi người một cái bảng ủa không phải một cái bảng mọi người một bức tranh ơi ơi có dơi dơi ôi có có cái dơi nè mọi người có dơi trong phòng này lại có một bức tranh nha mọi người wow dơi nè thôi mình sẽ à, đi ra khỏi cái phòng này và tiếp tục lên lầu chút ừ. tiếp tục lên lầu bất ngờ dạ rồi trên kia có một à, bức là ngựa nha mọi người bức tranh về ngựa giống như là biểu tượng của sự may mắn gọi là mã đáo thành công nha mọi người ôi hình như chỗ này nó dồn hay sao á hay có nước nè Nồng nặc hơn rồi Đen hết luôn ờ, Kiếm cắn kiến nó cắn kinh khủng luôn cả nhà Hồi nãy mình bước vô cái ổ kiến sao nó bò vô trong quần mình nó lòn qua lòn lại nó cắn Bây giờ mình sẽ sang phía bên này Đây mình nghĩ có lẽ là một cái nhà vệ sinh đó mọi người một cái nhà vệ sinh hay là một cái nhà để đứng ghét ta có thể trông ra đây trông xuống dưới mọi người nhìn xuống dưới nè cái này giống như là một cái pháo đài vậy mọi người một cái pháo đài dùng để trông coi phạm nhân thì phải đây từ trong nhìn ra là mọi người wow điều bất ngờ nhất trong căn phòng này mình mới vừa xem là kính nó còn nguyên luôn nha mọi người cửa kính nó còn nguyên nè mọi người không bể nha và một cái rèm tiệm cửa nè mọi người còn WC xì luôn rồi bây giờ chúng ta sẽ bước sang ra ngoài đây ôi nhìn ông chủ ngầu à, à hấp dẫn đúng không đây là một cái à, ở dưới nhìn lên thấy rất là ớn luôn nhưng mà lên đây rồi à, tự nhiên cái à, có bố trí trồng những cái chậu hoa nè và hòn Nam Bộ đây là mọi người hòn Nam Bộ nè còn à, trên này à, thì có một ít cây cảnh nè bây giờ mình sẽ lên à, sân thượng luôn nha chú ừ. ông ông bên đây thì ông công tạp của cái đơn vị này dạ cái nhà bên đây này dạ ông người nghề anh. bây giờ mình sẽ cùng mọi người đi lên trên cái sân thượng này của cái tòa pháo đài này tòa này gọi là tòa pháo đài hay là gì chú à, tòa lô cốt cái này là con không hiểu gọi là cái gì luôn Ê. rồi sao bước bước chân lên tới đây nó nó nó rung rung ta đi này giống sân thượng thôi mà ông ờ, cứ gặp gửi đấy dạ ừ. Ờ. ở trên này theo lời chú nói là trên sân thượng để mấy cái vị mà tướng á lên đây để gặp gỡ và trao đổi công việc ôi mình đi ở trên này sao cái cảm giác là nó nó nó nó rung rung á chú nó sợ nó nó nó sụp xuống không à đúng quá ôi trên đây nhìn xuống cũng quan sát được bốn bên luôn nha mọi người tứ bên luôn hồi nãy là mình à, đã đi xem bên kia nha đây là mọi người ở ngoài nhìn vô đang trong đây rất là là sợ luôn chú nhìn, âm, âm u rạp quá nhìn nó âm u rậm rạp kìa đây và đây là cái ờ, ở trên là nhìn xuống nè mọi người cái cái kia là cái gì chú cái đó đó nhà nhà bếp hả hay là sao sao thấy cái nhà đó nó ờ, có cái nhà vệ sinh bên cạnh nữa kìa ờ, ờ. nhưng mà không biết là cái này không đường gì không cái đó là để giam phạm nhân hay là như thế nào không, không, thì không biết dạ bắt trước đây chắc họ để xé đều cò như đấy à chắc cái nhà đó là để xi hoặc là để những cái thứ ờ, vật dụng như bàn ghế hoặc là cái gì đó gọi là cái kho chỗ đó ừ, ừ. còn bên phía bên này là một cái ờ, bể để làm kiển mọi người bể bơi để làm kiển được cái hồ còn nuôi cá có nuôi cá mọi ờ, người hồ cá đó hồ cá một cái bể bơi để hoặc cái bể nuôi cá còn phía bên cạnh đây là thì mình nghĩ là một cái hòn non non bộ nha mọi người vâng. dạ thì bây giờ chú cháu mình sẽ à, di chuyển xuống dưới nha à. thì à, bên đây là một cái phòng gì TVL cũng không có rõ nữa mọi người nhìn không suy đoán được luôn á <laughs> có thể là một cái phòng dành cho uh, bảo vệ để

chuyển đến chỗ khác nhiều dạ ừ. theo lời của chú nói thì ờ, trong đây ờ, rắn rất là nhiều luôn bả những cái đá lên đá rất nhiều đá rất nhiều hơn dạ lộn mình mình mình ờ, bị đi lộn đường rồi không hiểu lý do vì sao luôn mọi người hay là có một ai đó dẫn đường mình đi không biết nữa chú là người ở đây nhưng mà vẫn ờ, đi lộn đường nha mọi người giờ mình sẽ ờ, cùng chú đi xuống dưới xem thử coi ờ, còn những cái chỗ nào mình chưa có review đi tới hay không xuống dưới thôi chú à giờ mình mình mình mình đi ra ngoài đây chút mình đi ra ngoài đây lúc hồi nãy à, lên đây TPL cũng à, thấp nhang nhờ thổ địa cho phép mình à, khám phá nơi này giờ hai chú cháu mình đi xuống nha giờ mình mình lên đây được không chú thì mình sẽ à, cố gắng lên đây với chú để cho mọi người xem nha và sau khi lên đây thì mình sẽ à, review và kết thúc video tại vì cũng à, video cũng dài rồi để ui dồi. chú nhờ chú quét cái này là đời quá ừ, cỏ rất là nhiều luôn Ôi trời. Trên này lên này rất là khó luôn nha chú, cẩn thận nha. Trượt á. Dạ. Quen rồi. Dạ, chú ờ, chú nói là chú ờ, quen rồi, chú không sao. Thì ờ, lên đây mình sẽ review cho mọi người xem. Trên này có cái gì nha mà chúng ta đứng ở dưới á, chúng ta nhìn lên á thì nó khác mà lên đây rồi á thì nó khác nè đây là hồi nãy mình ờ, nhìn ra mọi người và có một cái phát hiện con hổ hay là con cọp gì á mọi người đây và mình sẽ đi ra phía bên này cho mọi người xem nha đây có một cái cầu thang này cầu thang nè mọi người thế là lên đường cháu mình đi nhẹ nhẹ đặt được đấy mình sẽ thôi đi chủ lên trước cho lên đây nha mọi người để để con lên cho sẽ bò lên đây mọi người hãy à, ủng hộ mình nha cho mình một like và một à, chia sẻ để mình à, có động lực nha ừ. Ôi, mình lên đây cảm giác nó sợ độ cao á mọi người Wow Rất là sợ luôn mọi người Ui, run run cái chân luôn mọi người Ui, ui từ đây nó nó nó nó nó bị bể ra nè mọi người thấy không à sao mới về được lắm à. theo chú nói là quán này lâu năm rồi nhưng nó có thể dễ bị mục đây nè mọi người ha thì à, được được đến cái tầm và nay là rất là tốt do cái thời gian nó lâu quá đúng rồi thì bây giờ mình cũng à, lên đây rất là ngợp luôn chắc mình phải xuống quá chạy xuống chạy xuống chạy xuống để để cho chú còn à, còn đi công việc nữa dạ trên đó không có gì đâu mọi người trên đó cũng cỏ mà với lại à, mình thấy à, lâu năm rồi nó bể ra rất là ớn luôn nó giống như một cái thành vậy đấy thôi dạ ôi chiếm toàn chân ôi rồi đấy mọi người cần sơ xé một phát là quẹo vậy quẹo chân liền wow rồi thì à, cũng à, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi à, TPL đến giờ phút này nha rồi thì à, bây giờ hai chú cháu mình sẽ à, tạm biệt tất cả mọi người hiện à, gặp lại mọi người trong các à, video sau nha bởi vì mình sẽ à, tranh thủ thời gian để chú còn đi chăn bò nữa mọi người thì à, bây giờ mình sẽ chào tất cả mọi người ôi chú xuống rồi mình sẽ À, đi xuống cùng với chú nha